Ờ, xin chào thầy cô thì sau cái phiên bản trò chơi Stack Attack dành cho uh, bảng tương tác Active Inspire thì theo uh, nguyện vọng của các thầy cô thì uh, hôm nay thì tôi thiết kế cái trò chơi này uh, dành cho phiên bản uh, trên PowerPoint thì về luật chơi hoặc là tình huống thì vẫn giữ nguyên như phiên bản ở trên bảng tương tác về giao diện ờ, của trò chơi thì ờ, tôi cũng tạo ra năm câu hỏi tương với ờ, số từ 1 đến 5 có nút thắng cuộc và thua cuộc à, giao diện vẫn tương tự như vậy về cách thức chơi như sau ngày đầu tiên thì học sinh vẫn chọn câu hỏi và đưa ta đến slide có câu hỏi thì cô bấm chuột vào màn hình để hiển thị đáp án bấm vào con thuyền để quay trở về slide chính khi quay về slide chính thì cái số câu đã chọn nó sẽ biến mất đi và theo luật chơi nếu như học sinh trả lời đúng thì công chúa vẫn đứng tại vị trí ban đầu còn trường hợp nếu như trả lời sai thì chúng ta sẽ bấm vào công chúa để công chúa di chuyển xuống một bậc tương tự như vậy học sinh chọn các cỏ tiếp theo ở đây à, nếu chưa tạo cái hiệu ứng cho câu trả lời thì thầy cô sẽ tạo à, giúp tôi và cho đến à, câu hỏi cuối cùng thì nếu như học sinh thắng cuộc thì thầy cô sẽ bấm vào nút thắng cuộc tập mà ờ, học sinh ờ, thua cuộc thì ta sẽ ấn vào nút thua cuộc Đấy, như vậy là ờ, đây là phiên bản dành tặng cho thầy cô phiên bản trò chơi xác cất tách sử dụng trên PowerPoint xin được cảm ơn thầy cô đã quan tâm